Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn chơi một số môn à, bầu cua bịp thì Tết cũng sắp đến rồi thì có rất là nhiều vùng miền này mình Tết là mình chơi bầu cua rất là nhiều ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai phương pháp chơi bầu cua bịp đạt hiệu quả cao đó là thứ nhất là các bạn phải bỏ đồ của mình vào còn đồ của người ta là các bạn không thể nào mà chơi được ha đồ của mình vào thì các bạn có thể bỏ hột bỏ thùng bỏ thau vào chơi ha hột á thì uh, trong ba cái hộp này của các bạn chơi á, thì mình sẽ làm một hộp này mình sẽ cấy chip vào trong đây con chip thì cực kỳ nhỏ nha chip cỡ bằng cái đầu đũa mình ăn cơm thôi rất là nhỏ và có thêm một cục rung nó sẽ báo rung từng mặt cho các bạn biết luôn ha báo rung 6 mặt luôn là ví dụ như lên mình làm mặt cua là một cái dài hoặc là một cái ngắn gì đó thì khi mà các bạn chơi thì nó sẽ báo rung cho các bạn biết ha thì từng nhịp rung như thế nào thì khi mà các bạn mua hàng nhân viên họ sẽ hướng dẫn cho các bạn nha cái thứ hai là các bạn sẽ bỏ những cái thùng cái thau này vào sòng thì các bạn mới có thể chơi được thì à, cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể và chi tiết cho các bạn đó là những cái thùng cái thùng sơn này thùng camera ha thì đây là cái thùng mà mình đã độ chế camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi thì các bạn nhìn hình dáng bên ngoài thì nó giống một cái thùng gốc 100% nha thì mình cũng nói luôn là cái thùng này á bao cho các bạn soi đèn không thấy nam châm không hết nha đây mẫu mã hình dáng bên ngoài này ha không có bị hở hay là không có một cái vết nào mà để người ta nghi ngờ đây là một cái thùng camera nha đây thì đối với những cái bạn nào mở sòng sới các bạn chơi những cái thùng cái thau như thế nào thì các bạn có thể gửi mẫu đó xuống cơ sở của mình mình sẽ làm camera vào trong đó cho các bạn nha thì ví dụ như thùng giấy này hay là thau nhôm tomica này ha những cái đồ này á, thì các bạn cứ gửi lên cho mình hoặc là bên cơ sở mình có sẵn thì mình sẽ làm cho các bạn nha mẫu mã thì cực kỳ đẹp ha còn những cái thùng sơn này các bạn có thể quấn băng keo đây quấn băng keo như thế này quấn bít cái đít này luôn cũng được nha hoặc là cái thùng mà mình làm cho các bạn cao quá thì về các bạn có thể cắt ngắn đi để các bạn chơi được ha ok luôn không có bị ảnh hưởng cái gì hết trơn hết ha thì một bộ đi kèm của nó bao gồm là một cái thùng này một cái màn hình để các bạn xem đây là màn hình 1280 này ha thì uh, nó có thể bắt sóng xa khoảng chừng 7 tới 8 mét cho các bạn nha cực kỳ rõ luôn và cái thứ hai đó là pin của cái thùng này các bạn có thể chơi trong vòng được 4 tiếng hơn 4 tiếng đồng hồ nó mới hết pin nha khi mà hết pin á, thì chúng ta sạc đây là một cái bệ từ để các bạn sạc cái thùng này chứ không phải giống như những cái đời xưa là các bạn sạc kim sạc kim thì chắc chắn trên thùng này nó sẽ có những cái lỗ kim thì những cái người mà họ tinh mắt thì họ sẽ nhìn thấy lỗ kim thì các bạn rất là khó chơi nha bây giờ tiên tiến hơn rất là nhiều rồi các bạn sạc bằng cái bệ từ này hết rồi ha thì cái bệ từ này sạc như thế nào thì các bạn cứ cắm cái cục sạc Samsung vào cái này thì khi mà các bạn đặt cái thùng lên thì nó sẽ chớp đèn liên tục còn chừng nào mà pin nó đầy rồi á thì nó sẽ đứng đèn xanh ha thì đó là cái cách để các bạn biết được pin đã đầy hay chưa ha thì các bạn sạc trong vòng từ ờ, một tiếng hơn một tiếng đồng hồ nó sẽ đầy pin rồi nha các bạn chơi trong vòng 4 tiếng hơn 4 tiếng thì về cái vấn đề pin thì các bạn khỏi cần phải lo thì à, bây giờ mình sẽ test cho các bạn về cái độ để cho các bạn thấy được là cái thùng này xem nó có rõ không ha hay là nó có dễ chơi không có thấy được hết sáu mặt của thấy được hết ba mặt của bộ bầu cua này không ha đây thì khi mà vào sòng chơi á thì cái dĩa của người ta cái hộ của người ta luôn mình chỉ bỏ mình cái thùng hạt cái thau này vào chơi là các bạn có thể chơi được rồi ha đây bây giờ mình lắc cho bạn xem này nha ai lắc cũng được lắc bao nhiêu cái cũng được ha đây đây nè các bạn thấy không cực kỳ đỏ nha con à, hai con tôm với một con cá mở này hai con tôm với một con cá ha tiếp tục này ai lắc cũng được các bạn thích lắc bao nhiêu cái cũng được luôn ha mở này tôm nai và con cua ha cực kỳ đỏ bỏ đây tôm nai cua tiếp theo ha mình sẽ test cho các bạn xem hai ba ván nữa nha tôm gà bầu đây ha cực kỳ đỏ nha mở ra tôm gà bầu tiếp theo nè bầu tôm gà đây bầu tôm gà mở ra có bầu tôm gà ha bầu bầu nai đây mở này nha ha thì ngoài một cái cách để các bạn chơi bằng cái thùng này để kết nối với cái, những cái điện thoại của bát này thì bên mình còn có thể cho các bạn uh, xem ở trên chính cái điện thoại của các bạn nữa ha thì các bạn cứ xài cái điện thoại nào các bạn cứ mang cái điện thoại đó lên mình sẽ kết nối và coi trên cái điện thoại của các bạn được luôn ha đây test cho các bạn xem một ván nữa nha đây tôm bầu cua mở này ha có tôm bầu cua cua nai gà mở đây thì đây là một cái thùng bầu cua camera thì bạn nào mà cần lấy cái bầu thùng bầu cua này về chơi trong cái dịp Tết sắp tới á, thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên 0379 07 5555 thì ờ, cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á thì các bạn cứ lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng còn những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không có khả năng mà lên trực tiếp á, thì các bạn cứ cho mình xin địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nhà cho các bạn nha thì à, ngoài những cái dụng cụ đó các bạn chơi bầu cua thì thì bên mình còn cung cấp cho các bạn là tài xỉu sóc đĩa hay là những cái dụng cụ để các bạn chơi bài lá hoặc là game ha thì thắc mắc cần hỗ trợ cái gì thì các bạn cứ alo cho mình hoặc kết bạn với mình qua cái số trên màn hình zalo ha để được à, mình tư vấn rõ hơn cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình